và kính thưa quốc dân và kính thưa 6 tỷ người trên thế giới và kính thưa tất cả đồng minh trên thế giới nghỉ lễ then kiwi em phờ lời điện kính chúc thế giới hòa bình hạnh phúc trân trọng trân trọng máy bom nguyên tử hạt nhân thất lạc chạy vô Trung Quốc xây đà thổ bánh tét lét giả đất đại việt em hoàng đế hoàng thượng lê điền vĩ đại phương nam Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi, tiêu diệt kẻ thù. Vì tương lai quốc dân, cùng sông pha tiến lên, làm nên núi sông. Từ nay luôn vững bền, thống nhất nước Đại Việt. Nồi giống lúc biến phải cần giải nguy. Người công dân sống bền tâm trí hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi vang tiếng người nước hai tiếng cho đến muôn đời công dân ơi mau xây xác quân thù chiến thắng vinh quang công dân ơi mau làm cho cõi bờ thoát cơn tàn phá bể bang nồi giống xứng danh hơn 700 ngàn năm dòng giống lạc hồng dân tấn công Quốc tiêu diệt của Trung Quốc thống nhất Giang Sơn Đại Việt trân trọng trân trọng